Tiếp theo là sẽ sử dụng kem dưỡng Kem dưỡng Lan Anh dùng là của Dr. Oracle Thì đây là một cái brand khá là mới à, Dr. Oracle là một brand dược mỹ phẩm của Hàn Nó thuộc về thương hiệu KCT Lan Anh có một nhóm bạn sống ở Hàn Quốc cho nên Lan hỏi nó thì Cái brand này được bán ở trong spa khá là cao cấp thì cái brand này á, nó có khá là nhiều cái line dưỡng da à, bên cạnh cái dòng mà Lan Anh dùng là Real White là dành cho da à, lão hóa với lại muốn làm làm trắng á, thì nó còn có cái dòng anti back là dành cho da mụn muốn trị mụn với lại một cái ờ, dòng gọi là Candy One Stay là dành cho mọi loại da nhất là bạn nào mà đang 20 21 muốn chống lão hóa sớm thì Lan thấy cái dòng đó khá là ổn thì Lan Anh sử dụng kem kem dưỡng này á vào buổi sáng anh ấn 1,5 ờ, cái lần nhấn đi nhấn hai lần nhưng mà lần thứ hai thì anh nhấn nửa pump thì cái điều dễ thấy nhất á, là da lan anh á um, rất là đều màu nó làm cho da lan đều màu siêu đều màu luôn á bởi vì cái thành phần nổi trội của em này là niacinamide đó là một cái thành phần mà kiểu chống già dạ và dưỡng trắng rất là tốt một điều mà nó thích của kem kem dưỡng này nữa là cái thiết kế như hồi nãy lan nói là chỉ cần bám lên thôi chứ không cần phải chọn cái tay vô mút mà cũng không cần phải lấy cái muỗng mút nó rất là mất thời gian à, và có thể điều khiển được cái lượng sản phẩm mà mình lấy ra giống như bây giờ lên Anh thấy 1,5 hôm chưa có đủ thì nên sẽ bơm thêm một lần nữa cho cổ cái chất sản phẩm này thì nó dạng kem nhưng mà nó không phải là dạng kem quá đặc mà nó làm cho da mình bị dính cho nên là vào mùa hè thì Lan thấy uh, da khô dùng rất là ok còn bây giờ đã vào thu rồi á với lại da lan dạo này cũng hơi khô hơn rồi thì lan dùng buổi sáng thì lan thấy hợp hơn và khi mà cái thời tiết nó chuyển sang mưa và gió và thì cái ờ, kem thì da của mình nó sẽ khô hơn một chút thì Lan thấy kem kem dưỡng này phù hợp với cả những bạn nào có làn da thiên dầu tới lại da hơi thiên khô dùng vào buổi sáng buổi tối thì ok thì còn có chiết xuất từ bảy loại hoa uh, cây kỷ tử chiết xuất vỏ cây liễu với lại nó gồm có ba cái loại hoạt chất làm trắng da rất là tốt là uh, adenosine niacinamide với lại Activate Nói chung á là Lan rất là hợp với kem dưỡng này mà dành cho ban ngày à, Nếu mà các bạn da dầu muốn thử thì mình chuyển xuống ban đêm mình thử Còn nếu mà các bạn da khô thì các bạn thử dùng ban ngày với Lan Anh Sau đó thì mình dùng qua tới kem chống nắng là rất đẹp